Hello anh em, xin chào mọi người nhé Hôm qua thì ok thì uh, hôm qua mình có một cái video đây Video hiện tại bây giờ là đang uh, ờ, 12 giờ 12 giờ là công khai 12 giờ trước và 12 giờ trưa nay thì mình có bảo với anh em đó là anh em dự đoán kết quả số số miền Bắc ấy thì đây thì ờ, dự đoán kết quả số số miền Bắc và có duy nhất là có duy nhất đó là một bạn đó là bạn Minh Sơn bạn đấy đã có à, dự đoán đúng là về 80 80 không 80 thì à, mình đã bạn đấy mình đã bảo bạn đấy có một số alo và mình đã tặng với bạn đấy được rồi ok nhá thì đấy là bạn à, Minh Sơn này được chưa thì à, bây giờ thì à, và còn lại bốn bạn nữa bốn bạn nữa thì may mắn thì mình sẽ random chúng bạn nào thì là bạn đấy thì mình sẽ bảo bạn đấy bạn đấy quay lại vào đấy comment nhá thì comment lại số zalo để mình tặng nhá ok chưa thì đây là có 290 cái bình luận ok chưa thì mình sẽ random chúng bạn nào thì còn bốn bạn còn lại nhá bốn bạn còn lại thì mình sẽ random chúng bạn nào thì được bạn đấy nhá ok này từ từ nhá ok nhá mình loát hết đây thì mình sẽ random từ trên này xuống nhá chúng bạn nào thì được bạn đấy nhá thì bạn nào bạn đấy may mắn thôi chứ không phải là đấy gì nhá ok nhá mình sẽ lướt xuống và random chúng bạn nào được bạn đấy bạn nhá ok này là một hai ba trúng ok này bạn là mình ngố đây anh nhân ngố đây ok mình sẽ bảo đó là có mượn số alo nhá à, người may mắn à, người may mắn ok chưa mắn mượn à, số số số à, zalo lô nhận cốt miễn phí cô đây nhé ok chưa được chưa mình sẽ sao chép lại này đó ok chưa được rồi ok nhá sao chép này ok chưa thì à, bạn nhân ngố là một này và còn bốn bạn nữa tiếp tục này à, dừng ok này bạn lê nam này lê nam nhá ok chưa lê nam tiếp tục này là hai bạn đúng không còn hai bạn nữa nhá hai bạn nữa này dừng ok này bạn nkt này nkt này ok chưa được chưa ok này nkt này làm còn bạn cuối cùng này còn bạn cuối cùng nhá dừng ok này bạn nguyễn thúy nhi này ok chưa thì đấy là may mắn nhá ok chưa thì và ở video này thì mọi người vẫn đó là dự đoán kết quả số số nhá nếu như mà không đủ 5 à, người ấy không đủ 5 người nhanh nhất ấy, thì à, mình sẽ à, tiếp tục random ở video sau nhá ok chưa thì à, năm bạn này thì bốn bạn này còn bạn Nguyễn Sơn kia bạn đấy đã comment số alo mình đã tặng rồi đâu nhỉ đâu nhỉ à, đâu nhỉ đâu cu đằng dưới này này à, 80 đây 80 12 giờ trước đây Zalo đây ok nhá sao em không trả lời đây trả lời nhá minh sơn thì mình có trả lời rồi mà đúng không minh sơn thì mình có trả lời rồi đúng không ok ninh minh sơn thì mình có trả lời rồi một giờ trước đây minh sơn là cái số zalo đó là đấy thì mình đã trả lời rồi ok nhá thì nếu chưa trả lời thì tí nữa mình sẽ vào check nhá ok chưa được chưa thì bây giờ thì uh, mình sẽ uh, tiếp tục với video này hôm nay nhá anh em nào muốn có thể là xem trong video hoặc anh em có thể tham gia fanpage hoặc là trong website cũng có nhá ok chưa bây giờ thì mình cùng vào video nhá Hello anh em, ok chưa? Xin chào các mọi người nhá, tiếp tục đến kênh của mình nhá Ok chưa? Thì vẫn như các video trước thôi Thì vẫn là đấy thôi Thì mình sẽ vẫn tặng cô đen bằng cách đó là đoán kết quả số số Nếu như mà dưới bốn người đoán không trúng thì mình vẫn random như đầu video thôi Ok chưa? thì vẫn là như vậy nhá còn anh em nào muốn nhận thêm cốt nữa bằng cách đó là anh em có thể tham gia fanpage trong fanpage mình cũng có tặng đó là bằng dự đoán kết quả số số nữa này và trong uh, website cũng có nhá ok chưa thì anh em muốn thì anh em có thể kéo phần mô tả có hai cái link đó link website trong bài viết mới cũng có thể là có mã code và trong fanpage mình có bài viết để tặng mã code bằng cách đến đoán kết quả số số đó ok chưa thì như mọi hôm thì mình cầm những cái vốn đó là vốn 230k chơi nó hơi đau đầu một chút ok chưa thì hôm nay thì mình cầm cái vốn 10 triệu vào chơi nó sướng được chưa thì thay vì cầm cái vốn 20 30k được ừ chưa thì được chưa thì hôm nay thì mình sẽ cầm cái 40 triệu này vào xem nào đó quay một phát video là ăn được thì được mà mất thì mất nhá 10 triệu này cầm chơi cho nó sướng chứ còn bình thường mình cầm mình cầm hai ba trăm cũng không biết hôm nay mình sẽ vào chơi với pokken bull nó pokken bull này mình sẽ cầm vào cái một triệu phòng một triệu quay cho sướng nhá ok chưa làm phát x4 tôi làm chủ được chưa mới được thì tốt mà mất thì phải chịu thôi đó phát này là xanh chín với mọi người luôn phát này một một à solo một một à mình 4x à nó x5 à ui rồi ôi bài bùn một mình nhức đầu chứ bùn tám thôi gãy quả này gãy triệu hai luôn ui rồi cầm bốn to đánh nó khác nghe anh em đánh mà mình thì tính của mình là hay đánh liều rồi đó nên cứ phải đánh liều hết cỡ lên không biết là anh em nào chứ bây giờ cái vốn vốn thấp thì anh em xem anh em chửi vốn cao chả biết anh em xem anh em cảm nghĩ như thế nào cơ đấy đó bây giờ thì ờ, nào 9 10 7 7 bun 8 rồi bun 8 vẫn gãy à vẫn ăn được hai kia vẫn được triệu mốt anh em ạ được phát bun bun thì tuyệt vời luôn thề anh em may quá vẫn ăn được hai thằng kia mất thằng bun 9 vẫn đang lỗ tí nhưng không sao 4x mình luôn làm chủ rồi liều thì ăn nhiều thôi còn gãy thì gãy cũng vãi vãi vãi đái luôn à, ờ, 34 này 1 này 9 này Úi rồi bùn này buổi lễ em nhục chứ Úi rồi mất triệu 8 vãi đái được quả to to chạy xuống đấy còn 10 triệu này không biết là lên được bao nhiêu nữa cố gắng thì mình nếu mà lên tầm hai chục thôi là ok rồi lãi 10 triệu ngon rồi mọi hôm thì mình <laughs> cầm cái vốn 25k anh em vào bảo chơi ảo các kiểu chủ game các kiểu mệt thì hôm nay cầm vốn hẳn 10 triệu đánh nó xuống u rồi ôi lại bài lẻ à chết nhờ 47 41 vẫn ăn một thằng mất triệu hai cay nhờ mất liên tục kìa có 6 triệu anh em ạ 6 triệu khi gãy đến nơi rồi đủ nhức nách nào 62 u rồi 45 à, bài lẻ chứ 45 chó đâu gãy triệu hai đủ gãy liên tục luôn ấy vãi đài 5 triệu gãy liên tục luôn rồi giờ này chỉ có một phát bun bun may ra kiếm được lại thôi ok này thằng kia là một cái rồi x10 luôn cho nó liều thì ăn nhiều ui rồi lại còn ba bốn năm đấy chứ đủ lại còn bun ba nữa gãy bao nhiêu đây gãy triệu hai nữa đủ xong nhức nách thế nhở gãy liên tục Cầm 10 triệu vào khó ăn thế Cầm trăm k thì vào lại dễ ăn Cầm 10 triệu vào thì <laughs> cũng vãi đái 3x này Xem thằng nào không Mình lại làm cái rồi Nào các dân chơi Bùn bùn đi em nào Ui 5, 8 bở 10, bùn 8 Ui phát này ăn này Phát này được ăn này 3 triệu ngay Đấy may thế được phát bùn 8 4x này tiếp tục này xin làm nhà cái cái ok này phát này một một, solo một một này có được bun bun được ít thôi không được nhiều 4 8 9 9 bun 7 à bài lệ chứ gãy gãy 600 bài này không có đấy thì được bài lệ ở ừ, bài lệ đúng rồi quá đúng rồi bài lệ ok này tiếp tục 4x này xin cái nhà cái cái liều cho nó ăn nhiều 4x à thằng nào làm cái đây 15x cứ liều ăn nhiều ui rồi 64 ui rồi bùn ba nó mới nhục chưa bùn 8 gãy nặng 3 triệu ui rồi ôi đồ chưa bùn ba nó bị bùn 8 gãy nặng quá x15 nữa chứ mới nhục chưa quả này gãy rồi có khi gãy sớm anh em ạ liều thì ăn nhiều không có thì ăn cướp ui rồi ôi tám mười ui rồi bốn chín không đấy được có triệu bạc chán vãi đái ra anh em ạ lại phát này solo một một à solo một một thì bỏ qua luôn cho nó làm một cái quay lại mình vẫn được làm những cái x1 x1 thì hạ bài 42 kính mời các thánh bài lẻ <laughs> được 400 biết thế làm liều tí phát đấy thì lại được 75 triệu anh em không dễ hút đâu anh em ạ 3x <laughs> này đấy những cái lúc kiểu những cái lúc mình mất thì anh em không biết nhưng lúc những lúc mình được thì mình đăng video lên anh em là cứ bảo mình à thế này nọ 3x này 58 bữa bun bun tuyệt vời tuyệt vời bun bun của chúng ta đây rồi ui giời 3 triệu đủ ít thế nhở Tưởng bắt đấy được nhiều lắm bun bun Khổ chúng nó toàn x5 Ngon vắt 3 triệu lại lên 9 triệu Đấy bảo lúc mất thì anh em không biết đâu Nhưng mà lúc được ấy thì mình đăng video lên anh em là bảo mình ảo này nọ Mệt 15x cho máu cứ phải tóp tay Liều thì ăn nhiều không liều thì ăn cướp À lầm không liều ăn ít à, 6, 7, 8 bun à, 7 lẻ rồi gì thôi gãy gãy gãy gãy 3 triệu lại gãy 3 triệu đủ nhức nách thế nhở phát này vào solo rồi đang solo solo thôi bỏ qua cho nó làm chủ quay lại mình vẫn làm chủ x1 x1 trả được mấy đâu có mất trả mất mấy trả được bao nhiêu bài lẻ cho mất đi bốn 4 gãy mươi. cố gắng 20 triệu khó nhỉ có vẻ là hơi khó anh em ạ bỏ qua này bỏ qua này bỏ qua này bỏ qua này mình làm cái với tỷ số là x3 3x x5 này ui toàn x5 à 50 ô rồi bun bun rồi ở à, đâu bun chứ bun 5 được không ở hòa kìa <laughs> bun 5 hòa thằng kia bun bun tí nữa mình tưởng bun bun đùa con 5 này thay bằng cái con ờ, khác đi con 10 hay con gì đi đảm bảo bun bun ngay buôn buôn sướng bỏ qua bỏ qua bỏ qua x2 à x2 mình làm cái rồi xem các dân chơi toàn x5 à 74 ui rồi ôi buôn 4 à ai vẫn được ăn vẫn <laughs> ờ, mất 450 được hai thằng kia nhưng vẫn hai mất hai kia đủ cái tưởng 4x này cho máu mời các dân chơi à nó làm cái rồi 10x ui rồi ôi bùn à, bùn tám à ui rồi ôi vãi đái bay sạch còn triệu hai ui rồi ôi bay nhanh quá anh em ạ lúc được chẳng biết đăng lên thì uh, lúc mất như này thì chẳng biết đăng lên thì anh em bảo cái gì nữa lúc được thì được thì anh em lại bảo thế nói chung là cũng phải có được có mất chứ chả bao giờ mà được được mãi một x cả bốn 8 u rồi là bùn 5 bùn 4 bùn 7 7 lẻ gãy 600 gãy hết rồi còn 600 thôi còn có đúng 600 600 vào phòng 500 này coi như gãy sạch rồi 10 triệu chỉ trong vòng 10 phút đau hết đầu vãi đây biết thế quay vốn nhỏ cho anh em đi vốn nhỏ thì quay nó còn trăm phát may ra được một hai phát vẫn có lãi chứ bây giờ này thì gãy quá anh em ạ được 200 gãy vãi đài luôn ấy ui rồi còn 900 gỡ được hay không thì cũng không biết nữa khó lắm khó gỡ được lắm anh em ạ 1x vẫn làm cái 1x làm cái ui rồi ôi 48 45 bun bun nữa chứ Ui rồi lại còn bốn bún nữa, được 48 nghìn Lại một triệu, một triệu làm tí hơn triệu vào phòng một triệu nó gỡ mới nhanh được, may ra còn gỡ được Cái phòng này có mà biết đến bao giờ mà gỡ được Bỏ qua, bỏ qua Ok, thằng kia nhà cái, x5 luôn Xem nào 6, 7, 8, bun 8 Thằng kia bao nhiêu? 49 đủ gãy bài lẻ nữa chứ đủ gãy 400 còn 400 à có 600 600 vẫn tiếp tục sao bài lẻ nhỉ à quy với gì nhỉ ừ quy với gì x1 x3 bỏ qua bỏ qua x5 53 15 15 là trăm rưỡi bài lẻ tiếp thôi gãy gãy gãy gãy gãy gãy gãy gãy gãy à, nó bài lẻ bài lẻ cũng được ăn 145 ừ. lại lên 700 phát này solo 11 cho nó làm chủ nó làm chủ em mình làm chủ rồi nó làm chủ x15 ừ. à vẫn được <laughs> cứ tưởng bài lẻ tưởng gãy hóa ra mình vẫn được còn 900 là lỗ mất <laughs> lỗ mất lỗ bao nhiêu ui chịu tóm lại bay gãy rồi anh em 1x nha 5x 5x 49 44 49 hú cúp phát này đục cúp 291 làm triệu 2 triệu 2 thì may ra vào đây gỡ được tí vào phòng triệu này may ra còn gỡ được may ra thì còn gỡ được 5x 7 bun 7 nó bao nhiêu mình bun 7 bun 1 được 500 500 triệu 7 triệu 7 tiếp tục đi may còn gỡ được không thì chịu 1x tí từ sắp bay rồi gỡ lên được tí này rồi ăn thêm phát này đi x5 Ui rồi ôi Sao lại ra cái này bùn bún đấy chứ Ui rồi ôi Mẹ ơi là mẹ Gãy gãy sắp vào đáy Còn một triệu nữa X1 Bỏ qua bỏ qua bỏ qua hết X5 X5 5X Ui dồi, bun 9, bun 8 Bài lẻ đi nào Bài lẻ được bao nhiêu Lại được 800 Chán hết cái đồi anh em ạ à. Triệu 9 Lỗ mất uh, 8 triệu mốt rồi 3x làm cái Mong là được bun bun Ôi ôi à, Bun bun đấy Được ngon Lại được có một thằng Tưởng được ba thằng nữa Cũng được lên 3 triệu rồi vẫn còn cơ hội gỡ anh em ạ vẫn còn cơ hội gỡ liều thì ăn nhiều không liều thì ăn, ăn ít thế thôi cứ liều mà chơi vẫn còn cơ hội anh em ạ vẫn còn cơ hội để gỡ năm bốn chín bốn chín ủ bốn hai bốn chín tám trăm nữa ui rồi lên lại lên 4 triệu 4 triệu vẫn còn cơ hội dụng gỡ anh em ạ vãi là hồi hộp lại lên 4 triệu tưởng gãy nữa x2 đi cố gắng lên 5 triệu được chơi này chơi này gãy kinh quá kia là mấy cái rồi x5 được phát nữa đi bùn bùn nữa phát nữa ngon tuyệt vời mà trời luôn chín tạo ô tô gãy gãy gãy gãy gãy gãy bùn ba à được nó bay lẻ vẫn được 500 500 4 triệu 6 cố gắng 5 triệu chạy ra chơi trên dưới đi chứ cái này thì gãy kinh quá 4x rồi làm chủ rồi solo 11 à x5 à 49 húp không Ui, bùn ba vẫn húp triệu tư 5 triệu 5 triệu thôi <laughs> gãy vẽ đá ra tưởng gãy anh em ạ à. <laughs> bùn bùn tưởng gãy vẫn còn 5 triệu thôi vào poker trên dưới nhá đánh 500 à, một phát thôi 100 này 15 trên át át dưới quy dưới 4 trên quy dưới gì là liều phát nhá Liều ăn nhiều Ồ đôi gì đủ Đánh 500 này gì là gì dưới 4 trên 10 à Liều ăn nhiều trên quy quy 2 triệu rồi 2 triệu úp thôi còn gì nó 8 triệu 7 7 dưới Bây giờ chỉ chơi liều thôi 6 dưới ông trời không bao giờ phụ mình dưới 10 là 12 triệu húp thôi 9 triệu ông trời không bao giờ phụ mình mà lại lên 9 triệu ngay 8 trên à, át dưới 4 trên 5 à 5 triệu 3 trên phát nữa rồi triệu 8 húp thôi đấy ông trời không bao giờ phụ mình anh em ạ à. lại lên ngay triệu phát đi đấy 10 10 trên đủ quy quy dưới rồi 6 dưới 3 triệu 3 triệu trên 7 ok 4 triệu vẫn lên anh em ạ di di dưới 6 6 dưới phát nữa liều ăn nhiều đấy 5 5 trên liều ăn nhiều át dưới đừng đôi át được rồi ok 6 triệu không bao giờ ông trời phụ mình tóm lại là không bao giờ ông trời phụ mình đấy 6 à 6 dưới 8 à 10 à 10 uh, ờ, trên liều ăn nhiều không được rồi 4 4 trên rồi át dưới rồi 7 liều ăn nhiều bà bà trên át át dưới đừng nối át là được gì gì úp 3 triệu 18 triệu không bao giờ ông chơi vụ mình thật à 10 trên đủ cố gắng lên 20 triệu không được à, 4 là trên tiếp đi nó về 3 k dưới 7 liều ăn nhiều 3 3 trên k dưới quy quy à dưới phát nữa 8 úp 4 triệu là 20 triệu tròn thế thôi anh em không bao giờ ông chơi vụ mình vẫn là lên được anh em bởi cái nó xuống đến cái mức còn mấy trăm nghìn <laughs> vẫn lên 2 triệu cứ liều ăn nhiều ok chưa mình xin dừng video đây nhá bye bye xin chào các mọi người nhá thấy chưa nói chung là tóm lại là vẫn gỡ gạt được 10 triệu cầm một số 40 triệu vẫn gỡ gạt được 10 triệu bye bye xin chào mọi người nhá